Xin chào tất cả mọi người, mình là Kazu của nhóm Double Week Hôm nay hàng mang Việt Nam đặc biệt là bồ nẻ Bây giờ là bây giờ rưỡi ngày bình thường không thức dậy Bây giờ rưỡi bình thường là bạn không ngủ Nhưng mà hôm nay là phải đi làm việc sớm Nên đi ăn sáng rồi nhé. Hôm dĩ mình biết bồ nẻ nhưng mà chưa bao giờ âm bồ nẻ và mới biết bồ nẻ là mọi người ăn sáng ăn thì mỗi đến Việt Nam này buổi tối thường thấy mọi người ăn bồ nẻ Wow. 绝对。 À, thơm thơm quá quá ươm biển bơ này nè chắc chắn ngon này là cũng có là bánh mì này vừa ăn bánh mì vừa ăn thịt bò này nha ok bây giờ là đặt không loạn oke okay. kẹp phúc แบบนี้นะครับเริ่มร่อยนะแงมบีบเครื่องในอิ๊วเนี่ยมันงอนร้อนเลยเกี่ยวเออญี่ปุ่นนะครับกินก่อน vậy ờ, nhé là cơm Việt Nam á là yakiniku teishoku khi ăn cũng ăn như vậy thì cũng ăn cơm nhưng mà Việt Nam làm bánh mì đó là sự khác biệt Nhật Bản và Việt Nam hiện nay là mình đi du lịch nhiều nơi là đi du lịch ờ, chính này em thay vô là mệt mỏi khi mệt mỏi thì phải ăn bồ đẻ tại sao mình biết hả tại vì là đọc wikipedia trên mạng là <laughs> được biết là nếu gì thì giống như vậy cũng có họ nhập áo nem đòi hỏi người nhập à, đơn giản nha nó không có tôm mùi nên à, còn giảm nha cái này không tay không ngọt cả vì mỗi tiêu ít người biết ăn ăn à, như vậy salad nên vâng. mọi người tự làm sandwich Yeah, yeah, đây là làm bánh mì bò nẻ nè. Yeah, yeah. bánh mì đặc biệt của Kazu siêu ngon nè cái này là 100 nghìn <laughs> ăn thứ nha

Tipo này Là này là chắc chắn không nhau Nam Việt hóa ra siêu Chỉ một đồ ăn thôi thì chưa đủ nữa Bánh mì này có một điểm đặc biệt à, Đó chính là ca dễ làm bánh mì này nhé Em giá trị cao hơn 100 nghìn theo Google thì cửa hàng này là uh, 460 điểm là theo Kaiser này suy nghĩ nhiều này theo Kaiser là 460 điểm <laughs> giống nhau 美味しい美味しい美味しい 日本みたいなmột đĩa một phần là 4, 45 nghìn này. khi mình đi ăn bồn thì phải là nhé nếu thích video này thì hãy like, share, subscribe nhé bye bye mình thêm là cao dư của nhóc đã bố bye bye Yeah. right now.